Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình là Huy đây Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với máy các bạn xin chào mình chào xuất nha các bạn Thì trước khi bắt đầu video mình mong các bạn để lại cho mình một like Một đăng ký ủng hộ mình nhé Và đừng quên là cái chúng bạn để nhận các bạn mới nhất khi mình làm video mới nhé Thì trong video lần trước thì mình đã có làm một cái ô à, để trả lời giả tường ở phía trong nhà này hôm nay và à, có chuyện cáo rồi Vĩnh Long và à, được hai món sửa chữa và cái sẻng và cái riêu của mình thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái chỗ để núng ngậu đâu siêu nhắn nhẹ thì nguyên liệu mình cần là phải dùng là um, khá là nhiều sạc luôn à ừ đụng khá là nhiều sắt để làm hopper mình sẽ đi xuống tại chỗ farm iron golem này của mình để một ít sắt đấy lại từ này bắt đầu này mới. Khả là như thế này để những trường hợp hóa nó đến, đến nay lâu sâu nhẹ vậy như thế này là đủ rồi bây giờ thì để làm và làm những cái hopper và lại một ít đá để làm cái ron luôn nhé mình sẽ sử dụng à, một cái khu đất ở phía bên kia để xây dựng à, cái chỗ này nhé thì cái vùng đất ấy thì mình là làm phẳng ra phẳng phía bên kia rồi thì bây giờ mình cần nguyên liệu mình cần là cần gỗ nữa mình cần khá là nhiều gỗ luôn bởi vì mình đang còn trắng phía nhà phía bên kia nữa một ít đá một ít gạch đá như thế này à mình chưa cần lại đá rồi giờ mình đi sáng và làm cái ngôi nhà đã nè à, làm cái chỗ ngủ đầu đã nè một ít rướng mình sẽ chơi lại bộ cái rướng này chữ đâu giờ mình sẽ làm thật ra nhiều à gương luôn nó sẽ chạy à, thanh hopper lún nhẹ nhưng em mình chạy vẫn chưa đủ không thêm nữa ai chạy là còn 16 hopper nữa bị sạch cái thằng này đã à đúng rồi cả mấy con ăn ta con rồi mấy sẽ chạy khoảng 16 rồi đó đúng nhỉ mới sẽ sử dụng cái lon đúng bình thường này để mình con đúng cạnh ra đúng bài thử ở nhẹ mình không sử dụng cái lo núng khoảng sáng này lo núng à, thì đó vì nó không được cho mình đúng vì xứng rau mỹ đây cho mình ra đồ về cho thì mình sẽ đi sáng đủ sắc à chứ mình còn thiếu đồ restore nữa một à, cái này và đi sang nhà lại một ít restore thôi ừ. Đấy, chẳng lẽ bạn lại bị slash spawn ở phía trong nhà nữa Không biết trong nhà mình có spawn lắm ra Hmm. À, còn Rồi, bây giờ À đúng rồi, mình đã có chuẩn bị đường rãy nữa Một đồ respawn nó làm đường rãy nữa vàng đây mình sẽ chuẩn bị cho một ít quế nữa ừ chân này cái đủ không mình cần là nhiều cái đường rải này đường rải bình thường nữa chỉ thôi anh chân này đã đủ rồi nó còn lại mình sẽ chạy đường lái ạ rốn hết nè hãy pha ừ. rồi rồi trên này là đủ rồi bây giờ thì để ra động ra à, làm chúng nấu đâu lại thôi uhm. Ừ. Đấy, sẽ đi ra phía bên ra phía bên này đây là cái chỗ này thì mình làm nó khá là phẳng bên này này đấy hôm nay khá là phẳng luôn bây giờ thì mình sẽ làm cả lò nung chỗ này nhé đầu tiên là mình sẽ đặt à, một cái lon nung à đây rương ở phía này đặt mấy cái rương ở một cái hopper đây hopper đây và ở phía bên này này thì mình sẽ đặt ba cái nhé một hai ba thì bên này cũng ba cái luôn một hai ba do cái hopper này nó chỉ vào cái hopper và để vào rứ nhẹ bây giờ thì bỏ lon đúng lên mình sẽ đặt lon đúng như thế này thì lăn cái này thì nó tốn khá là nhiều hopper luôn bây giờ thì đặt cái hopper chỉ vào sáu cái lon đúng như thế này đấy bây giờ thì chỉ đến nên là những cái chỉ vào lon uống phí rẻ từ đánh xuống rồi bây giờ thì đặt những cái đường này vào ừ, mình còn kiểu là đặt cái những cái đặt ở chỗ này đấy những cái này à, đường này vào như thế này đấy rồi chỗ này mình cũng sẽ làm như thế này nữa rồi ra cái chỗ này thì ví dụ như thế này một ấu sẽ đặt như thế này ở chỗ này thì hmm. chỗ này thì mình sẽ đặt à, đánh một cái đường này như thế này ta đặt cái đường này bình thường thế này rồi khi cái đường rãnh này nó mới giúp mình quẹo cú được ấy thì cái chỗ này thì mình sẽ đặt một em muốn như thế này như thế này đặt đây rồi bây giờ thì mình sẽ lại đổ ra và làm một đặt cao khoảng một hai ba ừ, chỗ này thì mình sẽ kéo ra hai ô bên này cũng như vậy rồi đặt cái này thì mình giờ sẽ mình sẽ đi xuống ừ. Nên mình sẽ đi xuống như thế này cái này đấy sao chúng nó đi như thế này nhỉ? đặt mấy cái này đi cái này luôn này một cái đấy một cái đấy ừ, bên này cũng y như vậy luôn nhỉ à một cái đấy một cái đấy hai cái đấy sao đấy nhé ở à, đây một cái như thế này đây uhm, đặt đấy nữa rồi bây giờ từ cái chỗ này chúng mình sẽ đi lấy một ổ này cái ta uhm. được rồi bây giờ ở cái chỗ này nào ra để mình xem lại cho nó kỹ nào cháu một ô thế này à, ok nó sẽ đặt đội gì mà cả như thằng em một trái ba bốn đây sẽ đặt lại như thế này bây giờ đặt à, những cái hopper vì như vậy vậy và à, phía bên kia thôi như phía bên kia ấy đấy đấy đấy ra à các con đặt thầy lo đúng lên nữa tơ đã tổ ra bây giờ thì mình sẽ muốn một giấc ở phía ngoài này sáng nhảy thì nhìn trong là sáng quá dễ say hơn nhỉ đấy tiếp tục đặt cả lon đúng ra phía trái này rồi à mình còn lại một ít thức ăn ăn ăn đấy chứ đọc rồi uhm. à bị tháng sáu này nữa rồi đặt mình cải phím lấy nữa thôi xong rồi rồi bây giờ thì nội đi lại như vị ở bên kia thôi này nó đựng này hình như mình nhặt xa xải thế nào ấy một hai ba bốn năm sáu ui mình nhặt xài nhầm ơi hôm nay chỉ cần nó ấu là đủ rồi ta à không cái nghe được đấy nhưng mà sao mình ở cái chỗ này nó là thế nào nhỉ uhm. Uhm. nay có một cái đường vào cũ để đi lên Này một dòng vào cũ để đi lên nè Đoạn được ta Ngâm anh đặt ngâm ở cái chỗ này rồi Ừ, ờ mình đặt nhầm ở chỗ này Bây giờ thì sửa lại À, hết cái động này đúng nhỉ À, hết cái động này đúng Ui, chào cái này lẩu thế Mặc dù cục của mình là cục Mình suốt năm lại, nhưng mà Mình thế nào Phải lẩu đấy này ta phải thấy luôn rồi bây giờ thì xảy dài cái chỗ này cái ba một hai ba hết ba một hai ba ra vùng đánh đấy đấy đấy đấy đấy mình sẽ hopper phía trái đấy rồi chỗ nghe mình đang đụng rồi đó rồi bây giờ làm như thế này rồi đấy đây em nên làm đụng nè đấy đấy đấy đấy ổn chứ ta Ừm. Đấy nữa. Và đây. Đây là cái chỗ ngay cho mình sẽ đặt như thế này. Không, mình hôm nay mình phải để tạo một cái slab sẽ là ừ, đây một cái sẽ lạc đấy hai cái sẽ lạc phía trên này rồi đặt một đặt một set ton ở phía này đây, trên này nữa đây đặt một cản bộ lặp ở phía này rồi bây giờ thì chạy tạo một à, em ra để thử coi nó hoạt động hiệu quả không à, nó hoạt động ra hmm. nó phải đặt dưới này dưới này nó bạn không hoạt động ta đấy đây phải đặt ngược lại thế này à phải đặt ngược lại rồi rồi ok đấy bây giờ thì anh sẽ tàu cái này à đấy để tạo một ít các xe mỏ thế này ra một ít rướng nữa khoảng bốn cái rướng này ra một ít um, này sẽ còn và rướng này để đặt vào nhưng tại chỗ ở phía dưới này đấy đấy bạn đơn gái đấy hai đấy hai chúng nó xài nè trong này thì mình cũng sẽ chạy đến khoảng cái căn gạt nữa để đặt ở phía này để cái hoạt mình cái lò phía trái này nhỉ Đấy, chạy thêm hai cái nữa mới đụng bốn cái mới đụng chứ đấy đấy đây để mình xem nó có hoạt động chưa các bạn tắt rồi ta đạp hai đá rồi đúng vĩnh biệt cầu đúng ao hình như hai cái ở trên một cái nào đợt ba vậy nhưng cái hopper này thôi đây rồi đây Đấy. không ngay trên anh trên này lúc đụng như thế này này mình đụng nè đấy đấy đấy Để mình thử xem mà ra nó hoạt động chứ nhỉ Phát Nó bị kẹt ở chỗ này vậy ta à, Chỗ này nó không hoạt động này nhỉ Cái gầm hái đang gạt, gạt đấy nữa Ừ sáu một chín à, đưa ra đỏ sẽ ngay nữa đây này nó hoạt động đứng bị chán rồi nhé đây đóng được đúng luôn đóng được ok bên này một cái nữa thôi à à ta phải sửa sóng lại nhỉ này vì nay ta sửa đọc cái đoạn này để đã ừ, chỗ này hoạt động trước để nói nè nữa chúng ta một ít đã rồi chỗ này đến nay na vậy chắc đây bắt đầu rồi chào này không bắt đầu mà đây nè đây làm tại à, tham gia xem là hoạt động không đây nè à, camera trên hoạt động và bây giờ ngủ một giờ cả sáng ngày thì mình sẽ test thử xem là có hoạt động không nhẹ rồi tắt cái chuyện cái này đã rồi bỏ những cái xem mà xem mở có đường vào thì giờ nay thì mình sẽ bỏ tháng có việc hiện nay thì mình sẽ bỏ những mình căn nội nhé đấy mình chơi là xử lý này còn là xử lý chị cái này tìm cái nào mình cảm thấy nhóm này không còn để gì nữa chứ mình sẽ anh em mình sẽ dừng lại đấy đã xong rồi bây giờ chúng mình sẽ bật những cái không cần thiết như thế này uhm. rồi bây giờ chúng mình sẽ đi bây giờ chúng mình sẽ đi vào nhà ai dọn dẹp hết cái đống đầu này và lại một ít gỗ và thử căn thịt đã trang tỷ cái chỗ này nhỉ Giờ hẹn gặp lại các bạn khi mình à, để làm xong cái chỗ trang tỷ này nhỉ để chuẩn bị đâu làm chỗ trang tỷ này Three days later. Đấy, thì mình là chuẩn bị xong những cái chỗ nguyên liệu để à, xây dựng trang tỷ ngôi nhà này thì bây giờ thì mình sẽ những cái cột trụ tao phải chọn ngôi nhà này ấy mới sạch cắt một hai ô như này và đặt một hai ba bốn năm cách năm ô nhẹ giờ thì cắt không phải năm mô một hai ba bốn năm đây và cách cao không phải là mô nhẹ một hai ba bốn năm đây phải cho tìm độ dài thôi đấy bây giờ thì lại nhìn cái đã đi ô diogen à đi ô diorit này được đảm bảo để đang tăng khủng cái số này nhỉ đấy bây giờ đặt ra như thế này đấy, đấy. Hmm. Đánh như này này này rồi đóng chỗ này thì mình sẽ làm như thế này thôi Đấy. Ừ. cái trận này thì cũng một hai đây cái tàu khổ này đấy như thế này nhỉ đây, rồi à, như thế này và làm tính như phía bên kia luôn làm ta ừ. à các cái chai nữa rồi ừ à được rồi 795 phía phân hồng cái chỗ này là vòng khoảng thế nào nhé cái đi lặn nữa thì mình sẽ làm à nữa sáu vì sáu này thì mình sẽ cùng làm tí nhất vị với trượt anh yếu nhỉ làm chỗ này này ô cái này nào đó ở đây chỗ này không đây đây cạnh là một hai ba bốn năm hai ba bốn năm rồi bây giờ thì lọt ngay này à chỗ này làm sai cái này mới đụng đây à, không Đấy. Để làm một cái nữa. Rồi. Rồi. bài này cũng như vậy. Đấy. Đây. ừm Đóng. Rồi làm gì chứ Đi xe lại thôi này chỗ này không phải cái này này là cái này rồi rồi bóng một này này mới đúng, rồi uhm. bây giờ thì à, nội những cái cột này lại bằng là cái thẳng này thôi gặp lại các bạn khi mình làm sẵn cái ngôi nhà này luôn nhé bởi vì lúc nãy mình xài cái này thì là lâu rồi là lâu luôn hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong ngôi nhà này rồi nhỉ Three days later. Đấy, cho mình là chẳng tự xong cả chỗ bằng nào đồ như thế này bằng những cái gạch như thế này và làm cái chỗ này như chỗ nó khá là tìm lại và đẹp hơn nhỉ. đi chơi cũng bạn gần sắp tối rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra Quyết đi ra cái chỗ à, à chứ này cái chỗ mà cái vùng biển này để à, đi à, phá một ít à, một một à, đi phá đinh ba này đi tìm đinh ba này bây giờ thì mình sẽ phải vào nhà và lại một cái thuyền để đi phá đinh ba đã đây thuyền thuyền thuyền ha uhm. đi đang tự biển thôi hôm nay có lẽ cũng xuất hiện khá là nhiều quái đấy mình phải thấy chim cái chỗ vùng biển này xa xa xa xa nhà tỷ ngay chỗ này được nè bắt đầu từ cái chỗ này mình sẽ ra khơi bắt đầu từ chỗ này nhỉ. đấy giảm một cái hung thủ nhưng các bọn tội em ở một cuộc à, thời lượng nhẹ mấy sự cái trái lượng ngay lúc nãy mình một đề tìm khó đâu hơn em sẽ làm như thế này đấy trên này đi việc tìm quại nó sẽ à, thuận lợi hơn rồi uhm à kéo ghê ơ kéo à, cái này cũng được hmm. nào sẽ kể sẽ kể lại tên ghi hmm. quả bị nó ra đấy hmm. cả lúc nãy giờ đi chứ thấy con quả bị nó ra vì thì ba đất liền rồi quay xe quay xe đi ăn này ừ. ui cái gì kì ui à sẽ kẻ cứ nhanh kì ừ. đấy nữa à đúng rồi à vùng đồng lầy này uhm. chỗ này hạt bình ra đó Ui, chỗ này lại biển thôi. Quay xe, quay xe, quay xe. Ui. Ra đi. Uhm. Bây giờ đây em phải phá mà cái chỗ gần ba gần nha này thôi. Ừ, ở chỗ này. Mình ở cả khu biển khá nhỏ luôn. Ui, sự cái giả phan tiếp đi ước. Ui, mình nãy xả ra bọn này Đấy Pin nấu á Nào mẹ con Rắn có bì nấu Đi ra đây, Nào con rắn có bì nấu á Ấy gì thế chứ Ai giờ chứ dạy con À Ở bì áo mà còn mà Dùng ba chịu đuổi rau ta Ừm. Đấy. À con rùa. Rồi rồi, đi ra cái chỗ à, phản của mình luôn nãy no. bảy bé đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tìm cái vùng biển đầy à, đầy khám phá nhỉ lắc Rồi lắc lắc lắc lắc lắc. Hmm. Hmm. Lại phải vung để làm được người với ta. nghĩ là con sông này sẽ bị nè biển nó biển nó đi đấy rồi biển biển biển biển cái biển nó biển nó không cú biển lại rồi đi à, xuống rồi giờ cái khu này cho mình sẽ đi tìm trong ba chiếc đuổi để phán tìm à, trong ba chiếc đuổi đâu spawn đây ok ở à, đây, đây rồi tìm một con một con này nó không có một đi ba không có miếng ba nó thậm chí chạm mãi nó cũng không ra ra miếng ba luôn này bởi vì nó cầm miếng ba đâu mà chạm nó ừ. nào nó chết đuổi đâu spawn ấy đây nhưng mà nó cũng không còn đi mà nào thế đi, ui cái khu đông lay rồi dạ quay xe quay xe uhm. bây giờ mình gặp một cái thuyền để lại bản đồ khó bảo đưa đi tìm khó bảo không được nhưng mãi nó không thấy thì này là công trình nào vậy đi vậy như thế này ôi một cái khe nứt nè hmm. để vùng sáng vùng biển ẩm này nè vùng biển này thì à, có khả năng nó sẽ có xanh lâu vậy hmm. màu này thì trông nó khá là dễ thì hãy nhìn hả? đấy cái đó phải hiện một con ừ, ừ. ui ui chết đi, này thì linh ba linh ba đầu linh ba ra linh ba luôn ông cầm linh ba mà hai đấy làm gì hả hai đấy làm gì nào cầm lên ba không thì tao lại còn cầm cầm lên ba và á tao lại được chưa đấy, còn một phút nữa thôi à thế thôi cái chỗ này ừ, à đấy rồi cái chỗ này là hơi như nó để spawn ra những con quái chết đuổi nè ấy hay là không mình cũng không nhận được đấy gặp một cái công trình nào tí thôi thì vào anh em những năm ở hiện nay thì nó sẽ có cái hướng này này quá quẹt tận là lâu uhm, ừ, có bản đồ lên lại không nào công dân thôi mình sẽ lấy tìm kho bảo như đã em là một nãy cũng khá là gần đấy chỗ này nè thằng này đúng tắt này mới ủng rồi đây rồi đây rồi à đi chỗ này Ui đấy rồi, cháy mà còn Kamima nữa rồi Ui, không thuộc vào Thời dừng được nè Mình cho mình tội lại Lại phần trên 18 nữa rồi Chết tịt Nào, ra đi ba nào, ra đi ba nào Ra đi ba nào à, Không ra đi ba thế ơ Nào, bởi vào lúc Đấy. mà à, cái đó nhờ nghe phía đằng này nè đây đây chỗ này tao lên thôi này đúng ra không 음, 살짝 색, 이 거칠이야. không nhưng mà có bạn hoa thì đừng là à phía trên này một tụi này, bên này đây như đây vậy chớ chớ chớ nào có bảo nào đấy nào ừ chết lại á lâu thế Three days later. Ờ, anh em mình nhớ lại đó. Đấy, em ơi, em ơi. Một ít sát. Thì mình thà. Ít tin tây. Xem nào. Rồi, rồi, xong, Hi, hi, hi. mà mày còn ai ai thêm còn đấy nữa nhưng mà không biết nó có cầm đi ba à, không ta đâu á đây cầm đi ba ừ chết rồi xuống đây xuống đây xuống đây đấy đấy Bắn nó Cũng hay À không những người lên này Lên này Lên này dạng lên bông lên này Lên này Ngon người lên này Ngon lên này Lên này lên này Ôi trời sẵn rồi Ngon lên này Ê lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây xong rồi rồi rồi mày chết chắc rồi à mày sẽ bằng chứ chạy ra khi đây là sẵn rồi khi mày sẽ không tham được giải phóng này nữa rồi nếu ok các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem lại clip này để các bạn thích video này để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng mình nhé và đừng quên bác cái chuông các bạn để nhằm thông báo mình nhất khi mình làm video mới nhé thì để các bạn muốn mình sẽ là gì thì hãy nhớ hãy comment là vị cho phân bình luận nhé cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye bye bye